cưa khai thác cho các bác nào đang cần tìm một chiếc máy cưa mà khai thác chuyên nghiệp về khai thác keo, chạm, đồ linh tinh các bác nhá. Thì các bác tham khảo từ con này. Hệ này là gồm có 024, 026 và 028, 024 uh, 024 024 AV, 024 AV Super, 026 và 028. Các bác nhá, đánh dấu ký tự ở lô E từng con một nhá. Lô E 024 AV, rồi E2 cũng 024 AV, E3 024 AV. Đó, E4 là 024 đời cao có xả E5 là 024 AV Super E6 là 026 đó và cuối cùng là con ờ, E7 là con 028 các bác nhá có đánh dấu hết giá ở đây rồi và giá là đã hoàn toàn miễn phí ship đã bao gồm phí ship và tăng kèm phụ kiện rồi các bác nhá bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji một chiếc rũ và một tô viết trình đó giá là đã bao gồm phí ship rồi con này là về cho các bác nào mà chuyên khai thác keo tràm đồ linh tinh mà đang có nhu cầu mà khai thác mà sử dụng lâu và dài và cũng như là đôi khi mà sử dụng cả ngày đấy ạ đó sử dụng cả ngày luôn có khi là cả năm 10 tiếng liên tục đó thì các bác tham khảo từ mẫu lô như thế này Ô, để đỡ, làm mất thời gian thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống và giới thiệu từng con một cho các bác xem nhé Dạ vâng, đầu tiên là con E1 Một chiếc mẫu máy cưa S Estin 024 máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhá tình trạng như thiếu thùng ạ con này là được ký hiệu là E1 này giá của nó là 5 triệu 500 ngàn các bác nhá công suất của con này là 42 cc cân nặng đầu máy không là 4,5 kg máy móc tình trạng đẹp 90% đấy các bác cực kỳ đẹp luôn các bác nhá có mỗi phần à, này thì nó hơi bị chóc sơ một tí xíu thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả à, nguyên zin của nó là đang là một ốc lam các bác nhá nhưng mà con này thì có được có thể lên hai ốc lam được đó có thể hai ốc lam được các bác nào muốn nhu cầu muốn lên hai ốc lam cho nó chắc chắn thì cửa hàng chúng em lên hoàn toàn miễn phí cho các bác nhé còn nguyên zin là đang là một ốc lam thì cửa hàng chúng em để yên như thế đó cho các bác nào có nhu cầu thì cửa hàng chúng em mới lên sau thôi con L1 e thì cực kỳ đẹp đẹp nhất trong lô máy hàm này các bác nhá lam con này mặt cắt là được 40 phân ạ 40 phân xích là xài xích chung 325 các bác nhá đó máy này mặt tiền quá đẹp luôn các bác nhá hầu như là chưa chóc sơn gì luôn đó quá vip luôn E1 ký hiệu nó là uh, ờ, 5 triệu 500 ngàn Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy Thank <laughs> you. Dạ rồi, tiếp đến qua con E2 cũng là một chiếc mẫu máy cưa uh, Estin 024AV các bác nhá. Đó, con này thì tem thì đã bị mờ mất rồi. Nhưng mà máy thì cũng còn khá là ok và đẹp đẽ các bác nhá. Đó. Con này thì nguyên zin của nó lại là hai ốc lam. Đôi khi dòng máy cưa STIN ấy thì nó tùy theo từng đời nhá, có đời thì nó xài một ốc lam cũng là dòng 024 AV nhưng mà có đời xài một ốc lam như con E1 cũng là ừ, có đời thì nó lại xài hai ốc lam như con này đó hai con này thì nguyên zin nó là hai ốc lam các bác nhá con E2 cửa hàng chúng em ký hiệu là 5 triệu 300 ngàn các bác nhá giá của nó là 5 triệu 300 ngàn ạ đó và lam con này mặt cắt là cũng được 40 phân xích là xài xích chung 325 các bác nhá xích chung 325 ạ đó giá 5 triệu 300 ngàn các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cửa hàng chúng em để đặt hàng số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé Dạ rồi qua tiếp con E3 E3 là một con máy cưa cũng hệ máy cưa Sixteen 024 AV các bác nhá máy móc cũng khá là ok cực kỳ đẹp luôn ạ đó máy quá đẹp luôn các bác nhá dòng siêu tầm cực kỳ vip và chất lượng luôn con này thì cả hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu 400 ngàn các bác nhá 5 triệu 400 ngàn lam của nó mặt cắt cũng là 30 à 40 phân mặt 40 phân xích là xài xích chung 325 đó tích hợp sẵn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 luôn các bác nhá lốc lốc nhôm máy móc cực kỳ đẹp luôn tình trạng như siêu tầm quá vip luôn các bác nhá rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác vào tiếng máy ơi Dạ vâng, xin lỗi các bác tí nhá Vừa nãy thì đang quay thì giờ lại có khách tí xíu à, Vâng, và bây giờ quay lại chủ đề chính là qua tiếp con E4 các bác nhá E4 là một con máy cưa Estin 024 á Con này là đời cao có tích hợp xả áp trên này cho các bác luôn ạ Xả áp giật nổ cực kỳ dễ dàng luôn Dòng máy cưa Metin Germany Bãi Đức Nguyên Zin các bác nhá nó đời cao con này cửa hàng chúng em uh, ký hiệu là E4 giá của nó là 5 triệu đồng tại sao mà bán giá rẻ như thế ạ nó bị nứt nứt một tí xíu ở đây đó nên là cửa hàng chúng em xả luôn cho các bác nào có nhu cầu nói chung là không um, uh, không quan trọng về cái vẻ ngoại hình mấy thì có thể lựa chọn con này các bác nhé đó mặt ốp lam của nó thì cực kỳ đẹp luôn tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 máy móc con này khá là ok ạ à. Lam con này mặt cắt của nó là được 40 phân xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Đó. 42cc. 42cc về chuyên khai thác mà uh, keo chàm đủ linh tinh các bác nhá. Công suất của con này với so sánh với dòng máy cơ Estin 250 ấy, công suất của nó là bằng nhau các bác nhá. Nhưng mà con này thì tích hợp của nó là lốc là lốc nhôm. Lốc là lốc nhôm mà nhốc hợp kim kim loại. Đó, chịu nhiệt rất là tốt không như những dòng máy cơ Estin 250 đời mới bây giờ các bác nhá uh, dòng Estin 250 đời mới bây giờ thì nó sẽ là lớp nhựa nên là đôi khi mà các bác sử dụng cả ngày nó rất là hại máy nhanh xuống máy thắng xích sử dụng ok luôn này <laughs> vâng, E4 giá 5 triệu đồng các bác nào ưng ý là hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng. Kế đến là một con máy cưa E5, con này là máy cưa Estin 024 AV Super các bác nhá. Công suất của con này thì nó lớn hơn dòng 024 và 024 AV. Dòng 024 và 024 AV thì công suất nó là 42cc, con này thì công suất của nó là 44cc nòng uh, công suất thì nó hơi lớn một tí xíu các bác nào muốn khỏe khoắn hơn thì có thể lựa chọn con này các bác nhé giá con này được ký hiệu là E5 giá 5 triệu 500 ngàn đó xích là vẫn xài xích chung 325 lam là mặt cắt là được 40 phân các bác nhé thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên máy móc tình trạng nguyên zin là dạ, tích hợp sẵn cho các bác hai ốc lam và trực tiếp ở khóa 19 ốp lam tất cả máy móc nguyên zin hàng chưa bung chạm máy móc Mm-hmm. Dạ rồi à, Trong video ngày hôm nay thì có con này là công suất lớn nhất các bác nhá. Dòng máy cưa Shiftin 026 à, Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hàng bãi Đức các bác nhá. Công suất của con này là 44 à, 49cc các bác nhá. 48 à, đúng ra của nó là 40 à, 48,7cc à, làm tròn là 49cc Con này là máy cưa Estin 026 các bác nhá. Estin 026 đó giá con này là 6 triệu đồng máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản đó tích hợp hai ốc lam sẵn rồi lam là mặt cắt là vẫn là 40 phân xích là xài xích chung 325 đó tình trạng máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hàng bãi Đức chuẩn luôn các bác nhá công suất 49 cc Thank you. Giá 6 triệu đồng cho con máy cưa Estin 026 ạ. Dạ vâng. À, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Estin 028 AV các bác nhé. 028 AV hệ đời đầu luôn các bác nha dòng máy cưa bãi Đức nguyên zin nguyên bản lam của nó đặc biệt con này được tích hợp sẵn là lam Latin luôn các bác nhá nguyên zin theo máy là lam Latin ạ lam của nó mặt toát cắt vẫn là 40 phân xích là xài xích chung 325 đó tình trạng máy móc thì quá là chất lượng rồi nguyên zin nguyên bản hàng 028 công suất của con này là 47 cc các bác nhá 47 cc con này thì cả chúng em uh, xả giá rẻ luôn giá 4 triệu 800 ngàn làm hợp tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 tình trạng máy móc nguyên zin công suất thì ờ, hơi yếu hơn con 026 một tí xíu thôi nhưng mà bù lại được cái giá của nó rất là hữu nghị để về cho các bác nào mà chuyên về khai thác mà kinh phí này nó hơi thấp một tí xíu các bác nhé 028 AV giá 4 triệu 800 ngàn công suất 47cc làm theo máy là làm latin luôn ạ đây hơi cực kỳ khỏe luôn các bạn nha hơi cực kỳ chất lượng luôn ạ à. Nói chung là lô máy ngày hôm nay là cam kết cho các bác con nào cũng cực kỳ ngon các bác nhá Máy móc thì cửa hàng chúng em các bác nào mà đã ủng hộ cửa hàng chúng em rồi Thì biết ạ, máy móc thì cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá Ôi và vừa nãy thì cửa hàng chúng em đã giật test nổ hết rồi Và có báo giá từng con một rồi các bác nhá Các bác vui lòng xem kỹ video tua đi tua lại video giúp cửa hàng chúng em coi đi quay lại các bác nào ứng ý con nào thì liên hệ ngay cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhé số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi hoặc các bác nào sử dụng zalo thì hãy kết bạn qua zalo cho cửa hàng chúng em hệ này là lô hôm nay là lô chuyên khai thác các bác nhá cực kỳ chất lượng luôn ạ à. máy móc hệ Estin có lẽ là đứng top rồi top đầu của hàng máy cưa xích và máy cắt cỏ rồi đó ông vua bà chúa về thương hiệu rồi các bác nhá bãi Đức thì cực kỳ bền bỉ lô hôm nay là toàn là hệ máy cưa khai thác lốc nhôm Ờ, lam theo máy mặt cắt là được 40 phân xích là xài xích trung bài 25 các bác nhá rồi các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác